các bạn nhấn vào cài đặt ở trên iPhone cũng tương tự nhá nó sẽ tự động mở App Store ra để các bạn cài đặt ứng dụng tí Momo thì các bạn nhấn vào cài đặt nhé, rồi cài đặt xong các bạn hãy mở ứng dụng Momo ra đó ứng dụng thanh toán hàng đầu các bạn có thể nhấn vào tiếp tục hoặc bỏ qua đều ok vượt qua để tiếp tục rồi các bạn nhấn bắt đầu ngay nhá rồi sau đó các bạn tiếp tục nhập số điện thoại của các bạn vào đây để tiến hành đăng nhập và hoàn thành một số bước đăng ký đăng ký Momo với số điện thoại các bạn nhấn tiếp tục. Và tiếp tục, hệ thống sẽ gửi mã OTP về cho các bạn. Lấy mã OTP điền vào đây. 787220 Rồi tiếp theo, các bạn tạo mật khẩu bao gồm 6 chữ số nhé. Tạo mật khẩu gì thì các bạn cần phải nhớ để mà sau này đăng nhập nhé. Rồi tiếp theo các bạn điền họ tên của các bạn vào đây. Rồi tiếp theo các bạn nhập địa chỉ email của các bạn vào đây. Rồi các bạn nhấn xác nhận. Xong, như vậy là các bạn đã tạo tài khoản ví Momo thành công vào ưu đãi. Rồi các bạn nhập mã khuyến mại vào đây đều ok nhá. Các bạn hãy nhập mã khuyến mại là sau đó các bạn nhấn vào xác nhận sẽ thấy nó thông báo là nhập mã thành công chúc mừng bạn đã nhập mã thành công đó bây giờ chỉ còn hai bước để các bạn nhận phần quà 300.000 đồng kia bước tiếp theo đó chính là liên kết với tài khoản ngân hàng các bạn cần lưu ý nhá phải nhập mã khuyến mại trước khi liên kết tài khoản ngân hàng nhá bạn nào mà chưa nhập mã khuyến mại hoặc là không phải tải app qua đường link giới thiệu thì các bạn sẽ đi nhập mã khuyến mại sau đó mới tiến hành liên kết tài khoản ngân hàng nhá các bạn cần lưu ý là để liên kết được tài khoản ngân hàng thì đương nhiên các bạn sẽ cần phải có tài khoản ngân hàng nhá còn bạn nào mà chưa có tài khoản ngân hàng thì hãy đem theo chứng minh nhân dân ra ngân hàng gần nhất để mà tạo tài khoản ngân hàng nhé. Và hãy lưu ý là tài khoản ngân hàng phải được đăng ký dịch vụ Internet Banking, tức là dịch vụ chuyển tiền qua Internet qua ứng dụng di động thì mới có thể liên kết nhé. Để liên kết với tài khoản ngân hàng, các bạn tìm đến mục liên kết tài khoản ở đây và nhấn vào đó. Đến đây, các bạn chọn ngân hàng mà các bạn muốn liên kết, tức là các bạn sẽ chọn vào ngân hàng nào mà các bạn có tài khoản. Ví dụ các bạn có tài khoản ngân hàng Vietcombank thì chọn vào Vietcombank, có tài khoản Vietinbank thì chọn vào Vietinbank Hiện tại ví điện tử Momo chỉ hỗ trợ liên kết với các ngân hàng này thôi nhá. Tức là các bạn phải có tài khoản của một trong những ngân hàng này thì các bạn mới có thể liên kết. Đây, chỉ hỗ trợ liên kết với 24 ngân hàng này thôi. Các bạn cần phải có tài khoản của một trong 24 ngân hàng này thì các bạn mới có thể liên kết. Còn đối với các ngân hàng ở dưới đây, ngân hàng chỉ hỗ trợ đảo tiền. Cái này thì không tính bao liên kết để nhận thưởng nhá. Để nhận thưởng thì các bạn cần phải liên kết với các ngân hàng ở phía trên này thì mới được. Đó. Có thể là BDV này đó, à, ở đây nó có luôn là xem hướng dẫn liên kết đấy. thì à, có thể vào đó để xem hoặc là ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn ở đây nó có các lựa chọn này liên kết à, bằng BIDV Smart Banking này liên kết bằng ATM này liên kết bằng số tài khoản này và liên kết bằng BIDV Online thì tùy các bạn là các bạn lựa chọn nhé đây mình sẽ liên kết bằng BIDV Smart Banking tức là cái ứng dụng BIDV ở trên cái điện thoại này ứng dụng của ngân hàng BIDV ở đây thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ điền họ vào tên không dấu tiếp theo là chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại mà chúng ta sử dụng smart banking ạ sau đó chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu smart banking tức là cái mật khẩu cái ứng dụng smart banking của ngân hàng bidv các bạn sau khi nhập mật khẩu xong thì chúng ta sẽ nhập cái mã captcha là cái mã ở bên ngay bên dưới đó các bạn nhập đúng chữ in hoa và in cường nhé sau khi nhập mã cấp ra xong thì các bạn này ấn tích vào cái ô là ô vuông tôi đồng ý với các điều khoản và dịch vụ thanh toán của bidv sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào xác nhận thì lúc này nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập uh, cái mã otp của cái ứng dụng à, của bidv thì các bạn nên vào số điện thoại mà các bạn đăng ký cái à, ứng dụng của bidv thì các bạn sẽ vào để các bạn lấy cái mã otp sau khi nhập mã otp xong thì chúng ta sẽ vào kết nối ok nó đã báo liên kết thành công các bạn ạ đó chúc mừng bạn đã liên kết tài khoản ngân hàng với ví momo thành công chỉ còn bước là tối thiểu 10.000 từ ngân hàng với liên kết và để nhận quà tặng đó thì lúc này thì chúng ta sẽ nạp tiền ngay hoặc là chúng ta đóng hoặc chúng ta là nạp tiền sau cũng được và chúng ta có thể dùng để chúng ta mua thẻ điện thoại hoặc là chúng ta thanh toán bất cứ thứ gì ở trên cái app momo này hoặc là chúng ta cũng có thể rút nó về cái ngân hàng mà chúng ta vừa liên kết đó. và sau đó chúng ta sẽ nhập số tiền để chúng ta sẽ nạp luôn vâng, nguyên 10 nghìn á nguyên là min nhất để cho các bạn thấy là chúng ta chỉ cần làm 10 nghìn là chúng ta có thể nhận được 500 nghìn đó sau đó chúng ta sẽ ấn vào nạp tiền ấn vào nạp tiền số tiền là 10 nghìn phí giao dịch là miễn phí đó chúng ta sẽ ấn vào xác nhận và chúng ta sẽ nhập mật khẩu ok nó đã báo là giao dịch thành công đó. bạn đã nạp số tiền là 10 nghìn vào ví momo đó. ok nó đã báo là nhận quà thành công các bạn Ok, và như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước để chúng ta có thể nhận được 500.000 quà tặng. Đúng không ạ? Từ cái ví Momo này.